thơm liệu em có đi đến bên cạnh anh không nếu như cuộc tình chúng ta quên in sâu tình thâm chỉ cần em không quên mau anh chờ cầm trên tay bao ký ức in hình bóng em dịu dàng lệ trào dâng lên khóe mi đau thật đau nơi con tim một câu nói ta rời xa bao yêu thương như đang đông lạnh nhìn người đi mưa rơi ướt nhòa một mình tôi trong đêm tối ngước nhìn ánh sao trên trời từng ngôi sao kia sáng lên như tình yêu anh trao em còn ninh bóng em ăn sâu gió ngang ta mang em xa rời lặng lòng nhớ nhung em phương trời nào dòng thời gian trôi qua mau có quay lại bao tháng năm liệu em có xin nguyện gìn giữ qua ngàn thu ước mong được tay cầm tay cùng bước tới nơi cuối đường chỉ thế thôi lý do chờ đợi ánh sao trên trời từng ngôi sao kia sáng lên như tình yêu anh trao em còn ninh bóng em mặn sâu gió ngang qua mang em xa rời lặng lòng nhớ nhung em phương trời nắng dòng thời gian trôi qua mau mong quay lại bao tháng năm liệu em có đi đến bên cạnh anh không nếu như cuộc tình chúng ta nguyện in sâu tình thâm chỉ cần em không quên mau anh chờ dù một năm nay trăm năm mong rằng em đâu dễ quen anh xin nguyện gìn giữ qua ngàn thu ước mong được tay cầm tay do chờ đợi em dù một năm hay trăm năm mong rằng em đâu sẽ quen anh xin nguyện giữ qua ngàn thu ước mong được tay cầm tay cùng bước tới nơi cuối đường chỉ thế thôi lý do chờ